chào mọi người <clears throat> hôm nay mình lại ờ, tiếp tục giới thiệu một số máy câu mọi người xem mua đồ ủng hộ nhé đầu tiên Shimano Alivio 1000 size thật của con này 1000 dòng máy đời mới sản xuất Malaysia <clears throat> tất cả đều là đổi tay đảo tay trái phải được hết nha mọi người đổi tay gập tay đảo tay trái phải được hết con nào không được thì mình sẽ nói nha cối này cối carbon thân kim loại con này thì à, cược 1.5 vô 130m cược số 200m cược số 3 65m đây một bên sống nha mọi người một bên động mày rất là êm khóa này đó rồi chỗ đặt cược vẫn còn đẹp nha mọi người <clears throat> con này con số 1 với mã hai trăm rưỡi hai năm mươi số 1 số 2 số 2 là một con uh, Daiwa Carbon spring GS800 RD size con này thì khoảng tầm à, size 2 ngàn rưỡi nha mọi người size khoảng tầm 2 ngàn rưỡi carbon đây máy khá là êm khóa RD là cối thả mở nhanh nha mọi người thả mở nhanh cối carbon thân kim loại đây con này thì uh, cược số 2 230m cược số 3 150 cược số 4 101m ok sản xuất ở Nhật nha mọi người sản xuất ở Nhật rồi xả mô bin nôi chuột này siết mô bin này ok xả này chỗ ra cỡ bằng đá con đẹp đây ok máy thì mượt rồi con này con số 2 mình bán trăm năm mươi số 3 cũng là một con uh, à, một binh đồ chuột con này thì uh, đai qua carbon Springer S1 ngàn RD size của con này khoảng tầm size 4 ngàn nha mọi người thả mở nhanh cổ kim uh, cổ uh, carbon đó con này thì là uh, cược số 4 230 cược số 508 cược số 6 150 m Ok tất cả đều gập tay đổ tay trái phải được hết con nào không được thì mình sẽ nói ok khóa này máy rất là êm rồi con này cũng sản xuất ở Nhật nha mọi người sản xuất ở Nhật ngoài hình thì như thế này đây con này con số 3 mới bản ba năm trăm. số 4 số 4 là một con ra Ryobi ratio của nó là 3 ngàn 8 size thật của con này thì khoảng tầm 2 à, ngàn rưỡi tới 3 ngàn 3 ngàn Ruby RX 3 ngàn P rồi size con này sai 3 ngàn củi này là củi uh, à, graphic thân là thân kim loại mô bình động ok à, con này câu súp này súp kết tin này cửa số 3 207m cửa số 409 cược số 5 150 rồi sản xuất ở Nhật thôi nha ngoài hình con này thì con khá là đẹp máy thì mượt rồi cho ra cược này bằng đá con đẹp số 4 số 4 này con này mới bán hai à, trăm rưỡi nha mọi người 4 250 250 rồi số 5 số 5 là một con Daiwa carbon component component chạy hệ thống B Long Spinter ST850 e đây con này thì ờ, để mình xem này cược số 4 200m cược số 550 cược số 6 120m con này thì à, cối là cối carbon thân kim loại ok cối carbon thân kim loại con này cũng sản xuất ở Nhật nha mọi người sản xuất ở Nhật này đây qua sản xuất ở Nhật chỗ ra cược, chỗ ra cược này thì à, hơi dơ về mọi người về sinh này nhé khóa này khóa cứng nhắc ok đó sản xuất ở Nhật nha mọi người rồi con này là con số à, <coughs> à sai thật của con này sai thật của con này khoảng tầm à, 3 tới 4 ngàn 3 ngàn rưỡi 4 ngàn á 3 ngàn rưỡi 4 ngàn nha mọi người con này con số 5 mình bán 300 bộ Nga Nga về máy bộ Nga Shimano á rồi một con y chang có đỡ luôn y chang có đỡ luôn cũng là đai qua carbon component dòng cách spin ST 850B đây cuối cùng là khối carbon này trổ ra cược thì uh, hơi dơ về mọi người vệ sinh này nhá đó chỗ đặt cược ở đây này thời giờ về mọi người vệ sinh lại con này cũng như vậy cược số 4 200m cược số 550 cược số 6 cược số 6 bao nhiêu 120m thì trang con hồi nãy thôi cũng là sản xuất ở Nhật cho mọi người mô bình động sai khoảng tầm 4 ngàn với xe sai khoảng tầm 4 ngàn so với uh, Shimano <coughs> à khóa này khóa cứng nha mọi người ok 4 ngàn rồi ok xe 4 ngàn nha mọi người xe <clears throat> 4 ngàn rồi ngoại hình như thế này đây chỗ ra cược thì uh, hơi dơ một xíu về mọi người vệ sinh lại <clears throat> con này con số uh, 6 mình bán 300 7 7 là một con uh, Shimano Arivio 4000 sản xuất Malaysia dòng này thì uh, siêu mượt nha mọi người mượt lắm rất là mượt cối là cối carbon cối carbon con này thì uh, à, cược số 3 200m cực số 4 150 cực số 5 110m ok một bên sống tất cả mặc định đều đổi tay trái phải gặp tay được hết rồi chỗ đá cửa cũng còn đẹp nha mọi người đây, chỗ đá cửa cũng còn đẹp đây sản xuất Malaysia ok con này thì là con số 7 à, <clears throat> mình bán 350 ngàn 7 350 rồi 8 8 con này gì đây uh, đai qua Spinter RS 4000 à, đai qua Spinter R 4000 còn uh, dòng củi nông chạy uh, thẳng ABS toàn thân là kim loại Ủa để xem này con này cược số 2 vô à, cược số 5 vô 200m cược số 6 vô 150m nha mọi người size của nó size 4000 tay quay là tay quay trợ lực đó kim loại này à thịnh nữa à thịnh cùng kim loại cột lớn tay quái trơ lực chạy uh, à, ABS ok <clears throat> con này thì dòng đời mới chắc là sản xuất ở China rồi à con này sản xuất Việt Nam luôn mọi người Việt Nam xuất Nhật sản xuất Việt Nam mô bên sống đó này chỗ ra cửa cũng có đẹp nha mọi người khuyên ra cửa vẫn còn đẹp ừ, còn đẹp made in Việt Nam này tay quay này tay quay trở được khá là dài máy này thì khá là mượt quá là mượt chứ không phải khá là mượt nữa ok tay quay trở được rồi dòng này dòng đời mới rồi con này con số 8 số 8 mình bán 700 700 ngàn nha mọi người rồi số 9 số 9 là con này là Ryobi cối nông mô bình tĩnh này cối nông nha mọi người mô bình tĩnh đây mình mở mobi cho mobi cho mọi người coi con này thì khoảng tầm size khoảng tầm uh, à, 7 tới 8 ngàn đây mô hình tịnh carbon ok carbon con này thì chuyên câu biển rồi câu xúc câu biển Ryobi à, để xem nào con này cược số 2 300m cược số 3 200m cược số 4 là 150m con em sái này sái khoảng tầm 7 tới 8 ngàn sản xuất ở China sản xuất China nha mọi người đây là hơi nhớp cái chỗ đá cược này đây này khuyên đá cược đây nè mọi người cũng được về vệ sinh hàng xíu cái này phải mỗi về mở cái này ra vệ sinh là xíu nhá đây tay quay tay quay dài trở được với những con này là cổ biển có biển câu sốc khá lớn máy thì mượt mượt cực kỳ mượt luôn đó, mình phải nói dùng một câu cực kỳ mượt nha mọi người rất là mạnh đó khóa này khóa cứng ngắc này đó ok máy cực kỳ mượt sản xuất chi á nha mọi người con này con số 9 mình bản 400 Rồi, 10. 10 con uh, Shimano AE AE Not Not. Đây, tay quay tay quay đời mới, dòng này thì quả là mượt rồi, không thể ban cải được nữa rồi. Ok. Khóa cứng ngắc này. Mượt kinh điển. Đây, con này cũng vậy dòng cối nóng rồi cược số 3 200m cược số 4 150 cược số 5 110m con này không biết có chạy ABS hay không đây thường thường có những có một số con nó chạy ABS mà nó không có ghi ở trên nha mọi người phải mở ra xem cái thẳng của nó à Đó, con này có ABS rồi này có kim loại này toàn thân kim loại nha mọi người nguyên đồng size 4000 con này thì uh, sản xuất ở Malaysia máy đời mới thì thường thường sản xuất ở nước thứ ba nhau nữa đây chỗ ra cước đúng rồi chỗ ra cược cũng còn đẹp về vệ sinh là xíu đấy cũng là tay quay từ nha mọi người ngon ơi là ngon Malaysia rồi ok con con số 8 à, số 10 số 10 này mình bán 800 800 ngàn nha mọi người rồi tới đây kết thúc video của mình rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình